mỗi khi mùa hội về người tây nguyên lại truyền tai nhau về một câu chuyện của một người siêu anh hùng dám đứng lên chống lại cái ác bảo vệ cho tình yêu gìn giữ cho buôn làng và đó chính là người đầu tiên minh chứng cho câu nói dùng đá trọi trứng tao là tù trưởng giàu nhất cái vùng đất này người nào theo ta thì xuống vướng với ta thì chết nhiều tiền để làm gì đi đâm Sang Có chuyện gì? Tao tức quá Chúng nó bắt tơ mịt của mày đi rồi Có không giữ Mất lại phải đi tìm Đâm săn được tin Bèn lên đường đi tìm vợ của mình Chàng vượt qua bao nhiêu ngọn núi Bằng qua bao nhiêu cánh rừng cuối cùng cũng đến được buôn của mùa tao mùa sai mày xóa đi nhà tao có cho chứ gan nó to bằng trời không dám dẫn xác đến đây đâu <laughs> Mời tao mời xây Mày bắt thơ mị của tao Trong khi nhà tao thì còn bao việc Làm thế Tao không vui <laughs> Vợ nhiều Để làm gì còn đang bận ôm ấp vợ nhà ngươi đây này Hơ mị Nàng có thương ta không Để ta còn về lấy hơn nữa Ta không muốn làm vợ nó đâu Chẳng phải mày bảo Mày thích cứng hơn mềm sao Thằng mềm đến mà còn dùng Cứng để gác so bếp à Cái thằng nhà mặt phố Bố làm to như mày Chỉ để tao chơi ừ. Tao thách mày Đọ súng với tao Mày đến để khoe thông thạo hay gì Quân tử đấu khẩu không đấu sức Mày thích Thì tao xin chiêu đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Hơ Mị được chứng kiến hai cảnh người đàn ông như hai con báo đen to khỏe. Họ đọ súng với nhau chỉ vì một người phụ nữ. Mờ tao mờ say, nhảy múa đến đâu thì dân làng cười ngã nghiêng đến đó. Còn đâm xanh một bước nhảy qua mấy đồi tranh Một bước lùi qua bao đồi mía Hai bên múa quạt quẩy tưng bừng ròng rã mấy ngày trời Đâm sam Kéo Nếu con muốn giết được nó Hãy dùng combo của ta Và nên nhớ kết liễu nó bằng nộ long cước sau khi được thầy tu mù giúp đỡ chàng đã trở thành người anh hùng cứu mỹ nhân đầu tiên trong truyền thuyết và là người anh hùng có siêu năng lực duy nhất thời bấy giờ còn mờ tao xây đã hóa kiếp để trở thành chúa tể của những chiếc rừng